Thầy cùng Tolia tiếp tục bước sang bài tiếp theo của chương trình vật lý lớp 10 chương số 5 chất khí. Bài ngày nay chúng ta nghiên cứu chính là bài quá trình đẳng nhiệt định luật Boiler-Marius. Đúng không nhỉ? Giống như tất cả các bài trước thôi, chúng ta sẽ bắt đầu bắt tay vào phần một lớn lý thuyết. À, trước tiên chúng ta sẽ đi làm các thí nghiệm nhỏ cũng như là phân tích các kết luận để chỉ ra tại sao đề bài này có tên là quá trình đẳng nhiệt. Đẳng là gì? Nhiệt là gì? Tại sao gọi là cả quá trình? Được không ạ? Đó, chúng ta cùng nhìn đến đây nhé. Với phần 1 trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái. Đây, chúng ta nhìn xem, ấy, ban đầu thì có cái bình này, ở dưới này có một cái piston, trong này có khí được không ạ? Nó giữ cho cái piston này không xuống. Bắt đầu thì đặt quả cân lên, họ lấy dần, lấy dần, lấy dần, nén dần, đúng chưa? Từ đây thì đưa ra kết luận là gì? Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số. Thứ nhất, ta nhìn này, ban đầu nó có một cái thể tích, đúng chưa? Thể tích thì đương nhiên phải có nhiệt độ và áp suất rồi đó được chưa đó cân lên giảm thể tích nhiệt độ áp suất sẽ thay đổi đó nhá nhất là gì trạng thái của một lượng khí được xác định bởi các thông số cụ thể đó là thể tích v áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối t t lớn được chưa thứ hai lượng khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái đây ví dụ như trong hình vẽ này thì đã thay đổi về thể tích rồi nhiệt độ áp suất cũng có thể thay đổi rồi đúng chưa Đấy, nhớ nhá thứ ba cần nhớ được những quá trình ở đây chúng ta có ba cái đại lượng ba thông số đó là thể tích là áp suất là nhiệt độ tuyệt đối bây giờ trong tất cả các quá trình mà chỉ có hai thông số biến đổi còn một thông số không biến đổi người ta gọi là đẳng quá trình đẳng quá trình vậy thì quá trình đẳng nhiệt em hiểu chính là thằng nhiệt độ sẽ không thay đổi nhiệt độ tuyệt đối t sẽ không thay đổi chỉ có p và v thay đổi ok chưa nhớ nhá quá trình đẳng nhiệt yeah, đẳng quá trình đẳng nhiệt là nhiệt độ không thay đổi đó hiểu chưa rồi chúng ta sang mục 2 quá trình đẳng nhiệt ta ghi nhìn nội dung thầy ạ quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình đẳng nhiệt thầy nói rồi mà đúng chưa rồi chúng ta sang mục 3 nhỏ định luật boiler mariot à ông boiler mariot này đã đưa ra định luật để xác định xem là trong quá trình đẳng nhiệt của một chất khí khi biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác thì cái mối quan hệ của hai đơn vị còn lại đó là áp suất và thể tích có phụ thuộc với nhau ra làm sao. Đúng không ạ? Chúng ta cùng nhìn đây có một thí nghiệm nhé. Ở đây thầy có một bình. Thầy có một bình. Được không nhỉ? Phần dưới là nước. Phần dưới là nước. Phần phía trên bình A này là các chất khí. Đo được độ cao của nước là từ 2 cho đến 5. Độ cao của khí là từ 5 cho đến 9 ở đây thầy có đo đồng hồ đo áp suất của của cái lượng